Ok hello xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Thì trong clip này Mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái dòng máy đánh bài Đấy nó là phân khúc tầm trung cho anh em Giá thành của nó chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi Đấy nhưng mà cái độ hiệu quả chuẩn xác của nó đem lại cho anh em thì cũng không thua kém gì các cái dòng máy cao cấp Và đặc biệt là cái con máy này nó là dòng máy pin rời Đấy nên là khi anh em đi chơi sử dụng hết pin anh em có thể thay thế pin một cách dễ dàng đấy, cho anh em cùng xem thì anh em nhìn thấy đây đấy đây là dòng máy LG 350 đấy pin rời đầy đủ tai nghe các thứ cho anh em đấy rất là ok đúng không ạ thì con máy này hình thức của nó thì giống một con Oppo điện thoại Oppo mà rất là nhiều anh em may sử dụng hiện nay đấy một con máy như thế này nó có thể hỗ trợ cho anh em chơi được rất là nhiều trò chơi liên quan đến bài lá ví dụ như là các cái trò như là ba cây liêng hay là sâm lốc tiến lên đấy phỏng chắn binh rất là nhiều trò chơi thì khi anh em đi chơi sử dụng cái con máy này anh em mua tối đa cho mình được ba trò chơi đấy trong bất kỳ một cái trò chơi nào và khi anh em đi chơi sử dụng anh em bắt buộc là anh em phải đưa được bài của mình vào anh em nhé bắt buộc phải đưa được bài của mình vào để sử dụng thì anh em mới có thể chơi được cái sử dụng được cái dòng máy này đấy thì khi anh em đi chơi sử dụng nó sẽ báo như thế nào độ hiệu quả như thế nào thì mình sẽ test luôn cho anh em đấy còn các cái phần khác ví dụ như các cái phần cài đặt hay là các cái phần khác ấy, đấy thì là mình đã có một cái clip dành riêng rồi đấy mình đã có một cái lực clip dành riêng cho anh em để là giới thiệu đến cho anh em về các cái phần cài đặt và các cái cách cài đặt như thế nào còn ở trong clip này mình chỉ test cho anh em về độ nhanh độ hiệu quả của máy anh em nhé đấy thì mã đăng nhập của con máy này là thăng 1388 thăng đấy anh em thấy không ạ LG 350 anh em bấm vào đăng nhập này thì khi nó hiện lên như ở đây đối với một cái máy bình thường anh em mua về rồi anh em mua trò chơi rồi thì anh em chỉ việc bấm vào đã mua các trò chơi này nó sẽ hiện lên ví dụ như đây là trò à, bình Ấn Độ đấy mình đã cài sẵn ở đây thì mình sẽ test luôn cho anh em về cái trò bình Ấn Độ này nhá mình sẽ test luôn cho anh em trò binh Ấn Độ này với cái độ hiệu quả của nó thì đối với trò binh Ấn Độ này thì khi anh em đi chơi sử dụng máy nó sẽ báo cho anh em là bài nào lớn nhất và bài nào lớn thứ hai thì anh em chỉ việc bán cái lấy cái bài lớn nhất bài thứ hai về mình đấy là hiệu quả anh em nhé thì khi anh em đi chơi anh em sẽ sử dụng chế độ tai nghe còn mình test cho anh em rồi thì mình sẽ để chế độ loa cho anh em này đấy mình test mình để chế độ loa cho anh em cùng nghe cho rõ mình để à, số người ở đây mình sẽ để mặc định là bốn người đi sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi thì cái trò binh Ấn Độ này thì khi anh em chơi ấy, đây ví dụ như anh em chơi này anh em đặt bài xuống mắt camera của nó sẽ nằm ở khu vực này anh em nhé đấy nó sẽ nằm ở khu vực này giống khoảng cách đây khoảng 30 phân anh em đặt này anh em nghe thấy không ạ máy báo 13 tức là sao tức là nhà số 1 là bài của mình sẽ là bài lớn nhất và bài số 3 sẽ lớn thứ hai này khi mình chia ra Thì anh em có thể thấy bài của mình <clears throat> Bài mình là 3 tây 6 này Đó anh em này ạ Bài mình 3 tây 6 nhá Lớn nhất này Bài này lớn nhì Bài này là 9 năm này đó anh em có thể thấy 95 này bài này lớn nhì đúng không ạ tiếp tục bài này thì là 91 bé hơn này đấy và bài anh em nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn cho mình đến bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào mà muốn sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm này thì anh em có thể vui lòng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 0564177777 đấy hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua zalo đều được anh em nhé thì à, những anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 thủ đức thành phố hồ chí minh thì anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình là sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào mở xa nhé khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì khi nhận hàng tất cả anh em đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền rất là ok thoải mái cho anh em thì cuối video thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo